Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiếng Sâu Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá. Anh em hãy ấn like video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi uh, hai cái kênh của mình nha để nhận được thông báo khi mà có video mới nhất nhé. Ok, thì mình có đôi lời muốn gửi đến em uh, là cũng như những anh em đã biết ấy thì các cái mã kèo mà mình đã đẩy lên uh, trên YouTube cho anh em chỉ là những cái mã kèo để cho anh em tham khảo mà thôi. Tất nhiên là sẽ có thắng có thua, không phải lúc nào cũng thắng 100% hết. Đấy và những cái anh em nào mà thật sự muốn vào nhóm cùng kiếm cơm gạo cũng như là đầu tư ờ, một cách hiệu quả nhất vào bóng đá hoặc là à, những anh em đã có kinh nghiệm chơi banh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang chơi uy tín nhất thì à, anh em cứ liên hệ cho mình mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và sẽ chia sẻ ờ, cũng như hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất để anh em có thể thoải mái đầu tư vào các cái mã kèo mà anh em thích đấy anh em và sẽ không phải bị mắc like mắc cỏ gì hết ok còn ờ, thông tin liên hệ thì anh em có thể tìm đến mình qua số Zalo hoặc là số ờ, Telegram Tiến có để ờ, phía dưới góc màn hình trong video này à, giờ thì quay lại với cái video ngày hôm nay Tiến sẽ soi kèo phân tích cho anh em trận đấu được quan tâm nhất vào tối ngày hôm nay đó chính là trận đấu giữa Liverpool và MU thì cái cuộc đối đầu này được diễn ra vào lúc 23 h 30 tối ngày hôm nay Ok thì chắc là nhiều anh em cũng biết là cái cuộc ờ, chạm trán của cặp đấu này Riêng ở 4 mùa giải Ngoại Anh gần đây ấy thì ờ, Liverpool hoàn toàn là lắng át MU ở những lần ờ, chạm mặt nhau Cụ thể hơn ấy là là là cái đầu bóng của huấn luyện viên Klopp này thắng tới 5 và chỉ để chia điểm ở 3 lần trong số 8 trận đại chiến tại giải đấu số 1 xứ sở Dương Mù trước MU mà thôi. Thì tuy nhiên ở mùa giải ngoại hạng Anh 2022 2023 năm nay ấy thì uh, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi uh, nha anh em thì dưới cái thời của huấn luyện viên Ten Hag này ngay ở cái trận đối đầu uh, lượt đi uh, ngay ở trận đối đầu lượt đi thôi thì cái chiến lược gia người Hà Lan này đã có được cái màn trình diễn uh, rất là ấn tượng khi mà cùng cái học trò đánh bại uh, đại kình địch uh, Liverpool với tỷ số là 2-1 ngay trên sân uh, Trafford đấy <coughs> và MU hiện tại thì đang cho thấy cái bộ mặt uh, hoàn toàn mới mẻ với cái phong độ uh, cùng với cái lối chơi uh, phải nói là cực cháy luôn nha anh em thì anh em thấy này riêng ở trận MU với uh, Benford bị về ngày lại thì uh, ờ, MU đã bất bại ở 9 trận đấu gần nhất với uh, ờ, 7 chiến thắng và hai trận hòa đấy tuy uh, <coughs> tuy nhiên thì cái hàng thủ của thằng MU ấy có nhiều trận uh, thi đấu còn khá lúng túng nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì cái hàng thủ của MU đã chơi uh, tốt lên rất là nhiều rồi nha anh em thì cùng với đó ấy, thì những uh, Bruno Fernandes này hay là Marcus Rashford rồi Anthony và đặc biệt là nhạc trưởng ờ, Casemiro thì ờ, thì phải nói là đang thi đấu ờ, với cái phong độ rất là chảy luôn đấy cho nên thì hiện tại MU thì dường như là không có ngại cái bất kỳ cái đối thủ nào hết à, và cũng như ở hai trận đấu gần đây nhất thì MU đã lần lượt loại Newcastle khỏi cúp liên đoàn Anh với tỷ số 2-0 này rồi tiếp theo đó là loại luôn West Ham tại cúp FA với tỷ số 3-1 trên sân Old Trafford trước đó thì MU còn loại luôn Barcelona tại cúp C2 châu Âu nữa đấy anh em có thể thấy là từ ngoại hạng Anh cho đến ờ, cúp C2 ba cúp rồi cúp liên đoàn Anh nói chung là MU đều chơi tốt ở toàn mặt trận đấy thì cái điều này cũng đã giúp cho quỷ đỏ ship được uh, có được uh, ờ, 49 điểm uh, sau 24 vòng đấu và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh hiện tại thì nhìn vào cái bảng xếp hạng này anh em có thể thấy là cái cơ hội mà vô địch ngoại hạng Anh của MU thì hoàn toàn sáng luôn nha anh em à, vì hiện tại ấy, MU chỉ mới thi đấu 24 trận thôi à, và mà và có đến 49 điểm rồi à, chỉ kém đội xếp thứ hai là Man City với 55 điểm sau 25 à, trận đấu này còn đội dẫn đầu là pháo thủ với à, 60 điểm sau 25 vòng đấu đấy chỉ cần MU làm tốt ở trong uh, trận đối đầu với Liverpool tối nay thì chắc chắn là cái cơ hội để cho thằng MU này cạnh tranh cái ngôi vô địch thì càng sáng sủa hơn nữa nha anh em đấy còn uh, Liverpool thì uh, đang có được 39 điểm à, và xếp ở vị trí thứ à, 6 à, và anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng <clears throat> thì có thể thấy được cái mục tiêu của thằng Liverpool này chỉ còn là ở mức là cạnh tranh top 4 thôi để lấy một chiếc uh, vé dự cúp châu Âu mà thôi đấy vì cái khoảng cách hiện tại của ờ, Liverpool kém quỷ đỏ MU tới uh, ở vị trí thứ ba tới 10 điểm cách biệt nhưng Liverpool chỉ kém đội top 4 là Tottenham với 6 điểm cách biệt mà thôi đấy và Liverpool còn thi đấu hơn ít hơn Tottenham một trận nữa rồi ờ, có thể thấy là cái cơ hội vào top 4 của Liverpool là hoàn toàn sáng luôn nha Đấy, còn nói về cái phong độ ấy thì thằng Liverpool này đã từng ờ, có khoảng cái thời gian là rơi vào ờ, cái cái phong độ thi đấu là cực kỳ tệ hại luôn ở giai đoạn là lượt đi ngoại anh đấy anh em thì anh em xem này uh, Liverpool dạo gần đây ấy thì đã lấy lại được cái phong độ của mình rồi khi mà kiếm được tới 10 điểm sau 4 trận đấu gần nhất tại ngoại Anh uh, với 3 chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước ờ, Everton này rồi Newcastle và gần đây nhất là Wolverhampton à, đấy và một trận hòa 0-0 trước uh, ờ, Sheffield Palace mà cái kết quả ấn tượng này cũng đã giúp cho Liverpool một mạch uh, vươn lên đến vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng ngoại hạng hiện tại luôn nhưng ở những cái trận uh, ở những cái trận mà đấu cúp với anh em thì Liverpool dường như uh, không có còn là chính mình nữa khi mà lần lượt bị loại khỏi à, các giải đấu cúp như là cúp liên đoàn Anh này rồi cúp FA rồi à, rồi à, gần đây nhất thì Liverpool phải tiếp tục nhận thất bại 2 năm trước Real Madrid này tại trận lượt đi vào 18 cúp C1 nữa đấy và gần như thì thằng Liverpool này chẳng còn cái mục tiêu nào ngoài cái cạnh tranh top 4 ngoài hạng Anh cả à, nhưng mà đêm nay thì đối thủ của Liverpool là Manchester United thì một bộ đang thi đấu ờ, rất là cháy trong ờ, tất cả các đấu trường luôn và với một cặp đấu mà đầy duyên nợ như thế này thì hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn nên ờ, anh em à, không nên bỏ lỡ cái cuộc đại chiến này nha à, và nhà cái ấy, đã đưa ra rất cái nhiều cái tỷ lệ kèo cho anh em lựa chọn này đấy thì à, có mã kèo chủ nhà Liverpool chấp 0.25 này rồi chấp nửa trái này rồi có kèo quỷ đỏ MU chấp Liverpool 0.25 nói chung là rất nhiều mã kèo có cả mã kèo đồng banh nữa này đấy cũng như là mã kèo tài xỉu có từ à, mã 2.5 này cho đến 3.25 luôn anh em cứ lựa mã kèo nào anh em kết nhất thì anh em vào đấy <coughs> riêng đây thì anh em có thể thấy này anh em chơi trên trang thì có rất nhiều cái mã kèo mà mình có thể lựa chọn cùng với cái việc là là là anh em à, ăn được rất cao và không bị mất lãi mất phí gì hết vậy cái việc gì anh em phải chơi uh, báo ngoài qua thầu qua cò làm gì đúng không vừa bị uh, mất like mất phí này là không có nhiều cái kèo để anh em uh, vào nữa nói chung là rất là phiền à, thà anh em tự cầm trang chơi ăn thua cũng chẳng ai biết chơi vậy cho nó an toàn đúng không anh em đấy cho nên anh em nhớ là nếu như mà anh em chưa tìm một được một cái trang chơi uy tín này hoặc muốn vào nhóm cùng đầu tư bóng đá một cách uh, hiệu quả nhất cùng với nhóm của tiếng bóng đá à, thì anh em cứ liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng à, giờ thì quay lại với uh, cái mã kèo hiện tại ấy, thì mình uh, rất cất rất, rất là kết luôn cái thằng MU trong cái trận đấu này vậy nên mình sẽ lựa chọn uh, mã kèo MU được chấp uh, ờ, 0.25 này với tỷ lệ là 1 ăn 0.85 nha anh em đấy <coughs> còn nếu như mà anh em trái ý với mình thì uh, kết Liverpool ấy thì anh em có thể vào được cái mã kèo uh, mã kèo đồng banh của Liverpool với tỷ lệ là 1 ăn 0.82 này đấy trên trang thì anh em có thể thoải mái lựa chọn luôn ok chốt lại mình sẽ đẩy cho anh em ba cái mã kèo ấy ở cái uh, cuộc đối đầu này cho anh em tham khảo này nếu anh em thấy trùng máu anh em vào còn riêng cái cuộc đối đầu này thì mình sẽ uh, bỏ qua về cái đội hình ra sân dự kiến nha anh em vì cả hai đội này uh, đều có những cái uh, miếng đánh tôn tính uh, riêng hết nên chắc chắn cái đội hình dự kiến uh, tham khảo sẽ hoàn toàn khác xa với cái đội, đội hình mà chính thức tối nay nên uh, mình sẽ không nói tới về cái đội hình này ok thì mình sẽ cũng phân tích cho anh em ở cái video này cũng dài rồi mà mình sẽ chốt lại ba cái mã kèo cho anh em ờ, tham khảo này mã kèo MU cộng 0.25 ờ, cá chặn cùng với cái mã kèo VIP cho anh em là mã kèo ờ, cả hai đội cùng ghi bàn này thêm vào đó là anh em dặn thêm cái mã kèo tỷ số 11 cả chặn nhá đấy đấy anh em nhớ nha à, kèo MU cộng 0.25 cả chặn rồi mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn này và vào dằn lại cái tỷ số 11 cả chặn ok riêng cái mã kèo mà cờ vip ở cả hai đội cùng ghi bàn thì chắc chắn anh em sẽ không chơi được khi mà chơi bóng ngoài qua thầu qua cò nhưng mà trên trang ấy, thì chắc chắn sẽ rất dễ hút với các con ba kèo này luôn nha anh em như mình đã nói nhiều lần ở cái video này ấy, thì anh em nào mà cần tìm một cái trang chơi uy tín hoặc là muốn vào nhóm ờ, đầu tư hiệu quả cũng như là kiếm cơm gạo từ cái bộ môn banh bóng này thì cứ liên hệ cho Tiến qua Zalo hoặc là Telegram nhé. À, ờ, ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc ờ, video tại đây. Anh em nhớ ấn like và bình luận dự đoán tỷ số của trận đấu này. Tiến sẽ ờ, gửi tặng cho anh em 500k cho những ai mà dự đoán chính xác và sớm nhất. Và anh em đừng quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến Sổ Kèo cũng như là kênh ờ, Tiến Bóng Đá để anh em có thể nhận được thông báo khi có video mới nhất nha. Chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới.